Quỳnh ơi Gọi em là thứ hai Bởi vì mỗi khi em tới Anh lại phải chào cờ Còn gọi anh là cáp treo Bởi vì bất kỳ khi nào em muốn ý, Anh đều có thể đưa em lên đỉnh Sao yêu nước mất anh rồi như pháp mất đông dương mất đông dương pháp còn thuộc địa khác mất anh rồi thằng khác vẫn yêu em bang, bang, bang. bố mày hòa bình bố mày là đại ca của các đại ca giang hồ của các giang hồ nói có người nghe đeo có người sợ nợ không ai dám đòi bố mày hòa bình nhá. hiểu về các chiều trong không gian thì mình uh, nhận thấy rằng là các bạn nữ uh, thích nhất là không gian rối này đã yêu nhau ấy thì tao nói luôn cho mày xác định này tao luôn luôn đúng còn mày luôn luôn sai mày có thể sai tao lau nhà rửa bát giặt quần áo còn tao thì cứ đúng ra đấy tao làm trời trời này vui à ngang trời lạ lắm mà ngang sao nè đừng đông kén đừng bán em ơi đốn cây tre anh đô làm chiếu nói yêu em nói điêu làm chó mày điêu à em đừng hôn nha tôi hôn em đấy nhà nhà nhà nhà nhàng cơn gió đôi mắt chim Hiếu đi Ok Hiếu nhá Gặp Hiếu lúc chiều Thế là ưng Mê Hiếu quá chừng Thế là yêu Đố Hà dám tỏ tình lần nữa đây Ok luôn anh Nam ok Sống ảo thì em có Nhưng sống cùng ai đó thì em chưa Cái nữa Cái nữa À Người ta gọi em là thiếu nữ nhưng thật ra em chỉ thiếu nam Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là anh Mao Ca Anh ấy đi xe Honda Nhà anh có vàng bia Và đây kia là Nó con Nó đệ Nó đệ đang hỏi nó đệ là vàng bia